Cảm ơn thưa bà con Đây là những cái ờ, chiếc thuyền à, về với làng trài ở đây Đấy. Bến làng trài Sau khi đánh bắt cá thì về làng trài ở đây và đưa các cái ờ, hàng à, hải sản lên bờ để ờ, cung cấp cho chợ hoặc là cung cấp cho các bà con mà về đây để chúng ta mua và cái chợ Hạ Long nó nằm ở góc kia góc ở gần cái núi đấy nhà vàng vàng đấy ở đây đây là những uh, cái tảng đá mà được đưa xuống uh, các con tàu để uh, phục vụ giúp ướp đá khi mà chúng ta đi biển giúp cho cá được lâu hơn là người dân nơi đây cũng ờ, rất là vất vả để đưa những cái thực phẩm này lên tàu không phải là hề là dê đâu quý bà con rất là nắng luôn Đó. Bì như này phải 4 50 cân đấy chú nhỉ? 50 cân đấy nhỉ. Mà còn lạnh nữa chứ. Em này em vác khá là khỏe đấy, 50 cân em vác đi còn lên bậc thang này nữa. Nhiên ngày xưa ờ, làm này kể cả cái này cái bậc này nó cao quá này cửa ra này, nó không cắt được còn nếu bậc thấp không cắt chạy băng băng dạ. yeah. này Tôi thì năm nay sáu mấy rồi năm nay Ôi chú năm nay sáu mấy rồi cả Chứ còn không à Cháu cứ tưởng chú năm mấy rồi, năm mươi rồi Chết Không nhìn chú trẻ, cháu cứ tưởng chú năm mươi rồi Sáu mấy rồi thì Đâu ừ. đá bậc này nó làm cao quá, tao phải chịu bậc thấp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 Thank you. đây là à, bà con à, tàu chở các cái vật dụng hàng hóa lên các cái con tàu à, lớn mà người ta cần hàng hóa đấy Thank you. kia là những à, ba uh, cái thuyền được uh, neo với nhau để đánh bắt cá ở làng trài này thì cũng có một số uh, bác cao tuổi như uh, bác uh, xa xa đồ này đây thì bác này bác uh, đang uh, chèo thuyền để mưu sinh đây là có các cái xe đưa hàng hóa xuống ờ, chỗ cảng cá này đây, các thùng xốp này cung cấp các thùng xốp này nước này đá này hả có ai bảo sao đâu nhỉ đấy nhà hoạt động như kia không nhà thì thôi đây ở đây là có cái ờ, tàu bảo vệ môi trường là chuyến đi ờ, gom rác ở trên biển đây gom rác trên biển luôn thì 6 7 tấn là được cái gì tiền tất cả những cái bán hàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Thank you. 180 thôi chị. Cấp nặng này